Xin chào tất cả các anh em đã quan tâm và uh, tin tưởng ờ, đại lý điện tử Hải Tuân của chúng tôi. Uh, hôm nay thì uh, chúng tôi ra mắt cho các anh em là một dòng sản phẩm cực kỳ là mới. Đây là con CVK 5 con CVK 350. Đây, CVK 350. CVK 350 hàng cực hot. Con này tuy nó là đời thấp của con CVK 500 và 600 nhưng nó đã là thương hiệu CVK thì tốc độ của nó và chất lượng đều rất là ổn định hôm nay thì tôi sẽ đi uh, review về cái sản phẩm CVK 350 này như nào đây là con ba CVK 350 bản A đây các bạn xem đây là một con CVK 350 bản A bây giờ để mà phân biệt được làm sao được nó được gọi là dòng CVK à, ờ, tất cả những cái dòng CVK ấy, là khi tắt máy mở máy lên và khi vào cái trò chơi nó sẽ được hiển thị cái chữ CVK 350 thường thường thì là nó sẽ khi vào trò chơi bây giờ ta, ta sẽ đi test từ đầu là tôi sẽ đi vào trò chơi là để xem con này tốc độ và uh, độ báo của nó chuẩn xác như thế nào uh, hôm uh, đây là một chiếc điện thoại đánh bài CVK 350 giá cực kỳ hữu nghị cho tất cả anh em đã từng đăng ký kênh của tôi và những anh em nào chưa đăng ký kênh thì sẽ đăng ký kênh và giá này sẽ rất là rẻ chỉ từ 5 à, triệu rưỡi con thôi 5 triệu rưỡi là đã được con CVK 350 này à. CVK 350 anh em nhìn thấy không này ấn lại cho anh em nhìn nhé xem 1356 thăng 1356 thăng Đó, CVK 350 con này tôi sẽ đi tôi review luôn và anh em nhớ cho tôi nhé bây giờ một con máy máy cũ thì nó sẽ hiện hiển thị ở trên này nhưng con máy này là hoàn toàn là mới chưa mua trò chơi nào giá bán là chuẩn luôn và những cái dòng này nó sẽ chơi được ba trò chơi anh em uh, uh, chơi trò gì cũng được miễn là chỉ được ba trò thôi nhưng nó sẽ ổn định Đấy, bây giờ tôi sẽ đi test thử cho đánh liêng liêng ba cây đều được hết tôi sẽ để chế độ báo hai tụ đi à, chế độ là chế độ loa cho cả nhà cùng nghe nhé đây bây giờ tôi sẽ đây camera nằm ở bên trên đầu cái chữ A này à, đơn giản thôi đặt bài máy báo tốc độ của nó rất là nhanh và ổn định để sang đây có văn báo sang bên này văn báo Đấy, đây là con CVK 350 24 24 24 tốc độ báo rất là ok 4, 3, 4, 3, À, bây giờ tôi sẽ chia bài thử nhé 2, 1, 2, 1, 2, 1. tôi sẽ lấy tụ số 1 bỏ cái con kèo ra một bốn hai bốn hai hai một hai một hai một anh có thể bao nhiêu nhà chơi cũng được đây tụ số 2 lớn nhất tụ số 1 lớn nhì các bạn có nhìn rõ không máy báo cực kỳ ok con máy này báo rất là ổn định và cắt bài nó vẫn báo này đặt này 4, 2, 4, 2, cắt bài 1, 2, 1, 2, 1 nó vẫn báo 21 thì mình chia 21 thôi 2 3 2 3 2 3 tụ số 2 tụ số 2 lớn nhất và tụ số 3 lớn nhì rất là ổn định đối với con máy này à, con máy này giá này à, ưu đãi cho tất cả những anh em đăng ký kênh của tôi tất cả những anh em đăng ký kênh của tôi à, tôi là Tấn Sài Gòn à, con máy này báo siêu nhanh luôn Đấy. ngoài ra con máy này à, nhiều anh em thì sẽ sẽ biết là ờ ừ, thì ờ, lên mạng xem thì sẽ biết là con máy CVK này bây giờ tôi chia sẻ cho anh em xem những cái bộ phụ kiện là nó hỗ trợ như nào phụ kiện hỗ trợ như là cái đồng hồ soi đồng hồ soi đây. đây là chiếc đồng hồ siêu nét luôn tôi có rất nhiều phụ kiện quần soi camera bàn soi giày soi thắt lưng soi vòng tay soi ống tay soi nhưng hôm nay tôi sẽ review cho anh à, các bạn xem là đây là chiếc đồng hồ mẫu mã cực kỳ mới đây mẫu mã của chiếc đồng hồ cực kỳ mới mẫu mã cực kỳ mới nhé à, đồng hồ này sẽ được lắp pin vẫn chạy giờ bình thường tất cả đều sử dụng rất ổn định à, ngày xưa là mẫu của nó là mẫu rất là khác bây giờ đây là những cái dòng mới nhất thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ lên cho tất cả những anh em đã đăng ký kênh của tôi để cùng tham khảo và sử dụng ngay và luôn tránh tình trạng là ở đồ cũ rồi mới chia sẻ thì không được nhưng đây là đồ mới nhé Đấy, lắp pin vào đây này. kết nối với chiếc điện thoại này thì rất đơn giản chúng ta chỉ cần chuyển cái máy hình gốc về máy hình không dây thôi như thế này là xong rồi có nút tắt bật mà Đấy, bây giờ ta sẽ tiến hành đi đeo vào tay cái này chúng ta trước khi đeo chúng ta sẽ phải cắt cho nó vừa tay con đồng hồ này chỉ cần cắt vừa tay và cái camera sẽ để cố định ở đây khoảng cách là 6 cm bật camera lên này chưa cần chưa cần động vào bài chưa cần đụng vào bài luôn quá nhanh luôn này đây Đấy. chưa cần không cần đụng vào bài luôn không cần đụng vào bài luôn đó một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai một hai quá ổn định luôn ba một ví dụ cháo bài lên xong ba một ba một ba một ba một ba một ba một nhà số 3 và nhà số 1 các bạn cũng có thể nhìn thấy rồi à, à, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng điện tử Hải Tuân 0974 07 3333 hoặc 0868 02 từ ở Sài Gòn và Hà Nội chúng tôi ship hàng toàn quốc à, cho anh em và hướng dẫn qua Zalo à, đây là video tôi review qua về chiếc máy CVK giá rẻ này à, anh em có thể tham khảo và lựa chọn những đồ chơi ngày Tết hiệu quả nhất à, các anh em nhớ anh em nào đăng ký kênh rồi thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để nhận được ưu đãi hơn trong à, đồ chơi ừ, bài lá này thì xin chào tất cả anh em ở đây nhé